Refresh nhẹ nhàng đầy tự tin Wow, thật hợp mốt Thật tinh tế Đúng điệu ghê Refresh, thoải mái và thoáng mát suốt cả ngày